Giữa lúc đó, trên mạng xã hội cũng đang có nhiều đồn đoán về người sẽ được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn chính thức trở thành Chủ tịch nước. Cái tên được nêu ra nhiều nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ngày 20 tháng 2, giáo sư, nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam Kurt Thayer đã viết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng theo một nguồn tin ẩn danh cho ông biết, Bộ Chính trị đã họp bàn để chọn ra người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã xin rút lui, không nhận chức Chủ tịch nước. Do đó, ông Võ Văn Thưởng sẽ là tân Chủ tịch nước Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên Bloomberg. Việc ông Tô Lâm rút lui xóa tan những đồn đoán của giới chuyên gia nước ngoài về Việt Nam. Theo đó, bộ máy công an đang thống trị tại Việt Nam. Ông Kurt Taylor cho biết thêm. Đài Á Châu Tự Do trong ngày 24 tháng 2 đã có bài viết phỏng vấn ông Kurt Taylor Trước câu hỏi tại sao ứng viên được đánh giá có tiềm năng là ông Tô Lâm lại không được chọn, ông Card cho biết, tôi đoán rằng có thể ông ấy cảm thấy rằng mình sẽ làm được nhiều việc hơn trong chức vụ hiện tại hơn là một nguyên thủ quốc gia mà chỉ mang tính chất nghi thức. Trong trường hợp nếu ông Thưởng là chủ tịch nước tiếp theo, ông này sẽ có nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị. Ông Thưởng có thể sẽ góp phần trong các quyết định của Bộ Chính trị về chính sách cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ ký kết các hiệp định tự do với Úc. Chính sách đối ngoại cũng như chính sách kinh tế lâu dài của Việt Nam đều đã được Đại hội đảng đề ra và sau đó các hội nghị ban chấp hành trung ương đảng qua từng thời kỳ sẽ thực hiện những điều đó như thế nào. Hình ảnh bài viết trên báo BBC News tiếng Việt. Bây giờ do chính quyền Biden đã thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ, vì những điều như thế, Bộ Chính trị phải xem xét lại về mặt chiến thuật nhưng tôi nghĩ về mặt chiến lược nó không tạo ra nhiều sự khác biệt trong hiện giờ, ông Kurt chia sẻ thêm với đài IFA Hôm 25 tháng 2 trong bài viết Việt Nam Trung ương Đảng sắp họp để chọn tân chủ tịch nước, báo mạng BBC đã trích cuộc phỏng vấn ông David Hutt trong cùng ngày. Nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định với BBC News tiếng Việt, ông Võ Văn Thưởng có thể trở thành tân chủ tịch nước Việt Nam. Ông ấy trẻ, chỉ mới 52 tuổi và dường như là sự lựa chọn chính của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thưởng có lập trường cứng rắn trong vấn đề chống tham nhũng. Ông Thưởng đã tạo dựng được một hình ảnh chống tham nhũng. Ông Thưởng là sự lựa chọn khá ổn định cho ông Trọng và có thể còn tiến xa hơn nữa trong kỳ đại hội đảng tiếp theo, ông David cho biết. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng Vào tháng 4 năm 2006, ông Thưởng lần đầu tiên được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – và được bổ nhiệm làm bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2011, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương và được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014. Sau đó, Bộ Chính trị bổ nhiệm ông làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2016, ông Thưởng được bầu lại làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương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 có 7 phiếu chống lại nghị quyết này là Nga, Belarus, Bắc Hàn, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria. Đây đều là các quốc gia độc tài có mối quan hệ gần gũi với Nga. Hình ảnh bài viết trên AFA. Cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra nhân dịp kỷ niệm một năm Nga đem quân xâm lược nước láng giềng Ukraine. Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình hình Ukraine hôm 22 tháng 2, Đại sứ Việt Nam Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại Ukraine trong một năm qua, cũng như trước diễn biến đáng lo ngại gần đây. Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhất là các nguyên tắc cơ bản quan trọng, hàng đầu là tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Bản tin của AFA cho hay, đây là lần thứ 5 Việt Nam bỏ phiếu có lợi cho Nga. Quốc gia đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2022, khi bỏ phiếu cho nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bảo vệ dân thường Ukraine, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng đề nghị trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống. Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới chống Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã 5 lần bỏ phiếu có lợi cho Nga tại Liên Hiệp Quốc, với 4 lần phiếu trắng và một lần phiếu chống. Lần này cũng như mọi lần trước, truyền thông nhà nước đưa tin đầy đủ, nhưng không nhắc chi tiết Việt Nam bỏ phiếu trắng. Báo Người Việt có trụ sở tại Mỹ cho biết, mặc dù nghị quyết mới hôm thứ Năm không mang tính bắt buộc nhưng có ảnh hưởng chính trị khắp thế giới và kết quả cho thấy đây là một hành động mạnh mẽ được cộng đồng quốc tế nêu bật thông điệp là Moscow phải chấm dứt hành động xâm lăng. Ông Mitro Kuleba, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố cuộc bỏ phiếu là bằng chứng rõ ràng hơn nữa cho thấy không chỉ khối dân chủ Tây phương ủng hộ đất nước của ông. Cuộc bỏ phiếu này bất chấp lập luận rằng miền Nam bán cầu không đứng về phía Ukraine. Nhiều quốc gia đại diện cho châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á đã bỏ phiếu ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Ngoại trưởng của Ukraine nói. Nhà cầm quyền Việt Nam một lần nữa lại thể hiện sự vô trách nhiệm của mình đối với thế giới, đi ngược với trào lưu chung. Hình ảnh bài bình luận của nhà báo Mai Luân Phân tích về thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo tự do Mai Luân ngày 15 tháng 10 năm 2022 đã viết trên BBC rằng phải chăng Hà Nội cũng vô trách nhiệm đối với chính đất nước của mình khi Việt Nam là một nước nhỏ nằm cạnh Trung Quốc có nhiều tham vọng về lãnh thổ. Nếu trong tương lai Việt Nam và Trung Quốc xảy ra xung đột, thì Hà Nội sẽ khó khăn trong việc vận động cộng đồng quốc tế quan tâm và ủng hộ trước sự xâm lăng của Trung Quốc. Giáo sư Kurt Hayer từ Úc nhận xét về những lá phiếu trắng của Việt Nam rằng nó có thể gây hại cho Việt Nam. Nếu cuộc chiến ở Ukraine trở thành một cuộc xung đột kéo dài, Việt Nam có thể bị coi là một phần của vấn đề vì đã tiếp tay cho Nga. Giáo sư Thayer nêu quan điểm. Việt Nam từng tuyên bố rằng sẽ đứng về lẽ phải, công lý Facebooker Hạnh Nguyễn bình rằng lẽ phải công lý gì khi một kẻ mang bơm đạn đại bác, tên lửa nện vào một đất nước được bầu cử tự do? Lẽ phải nào công lý nào khi thấy người già, trẻ con chết vì bơm đạn, tên lửa? Lẽ phải nào công lý nào khi nhìn thấy làng mạc, thị thành, trường học, bệnh viện, đường xá, cơ sở hạ tầng bị tên lửa tàn phá như thế?